Hello xin chào anh em nha à, bữa nay mình sẽ um, đi mua một số à, một số cá cái giờ mình thả vô cái ờ, bãi này À, đã hai tháng rồi hai tháng rồi không có một cái một cái con cá nào hết trơn không có cá với mắm gì hết thôi bây giờ mình đi uh, mua về xong rồi mình thả vô thả vô xong rồi mình quay cho các bạn xem nha các bạn rồi sau khi mình đi mua đấy mình đi mua thì uh, mình uh, sợ bị uh, bị phạt <laughs> cho nên là mình mua ở trong cái ờ, chỗ mình ở thì giá cái, cái nguyên một cái 15 con này 15 con này mỗi con 5 ngàn ha là các bạn thường hay kêu là mấy con muốn con gì đó thì tôi không biết nhưng mà tôi kêu cá cỏ đó, có nhiều bạn kêu cá cỏ rồi thì trước khi mình ờ, trước khi mình mình mình để vô trong bãi này á thì đây mình thấy các bạn có thể thấy rằng rõ ràng là nó có nhiều cái phân có nước ở nước này là nước dơ ở ờ, ở chỗ người ta bán cho mình thì thôi mình không lấy mình không lấy thì mình không đổ mình bạn các bạn không nên đổ trực tiếp vô đây nha nó sẽ gây bệnh cho cá đủ thứ các kiểu về sau nó sẽ gây bệnh cho cá thì bây giờ bạn nên chuẩn bị trước cho mình một cái một cái xô rồi sau khi các bạn chuẩn bị trước cho một cái xô thì bạn hút nước từ trong đây ra ha hút nước từ trong đây ra để cho cá nó hòa hợp với với nước ở trong này trước rồi bắt đầu mình khi mà mình đã để ở ngoài này khoảng chừng 15 à, 15 đến 20 phút cho cá nó quen cá nó quen bắt đầu mình thả cá từ trong này ra thả cá từ trong này ra xong rồi mình mới bắt ngược cá từ trong đây vô trong bể lại ha bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot. Rồi, sau khi xong rồi các bạn, thì đây là những cái kinh nghiệm của mình những kinh nghiệm của mình mình học hỏi được của những cái những cái anh anh em đi trước những người bạn đi trước thì mình rút ra được kinh nghiệm mình cũng bị chết mấy lần rồi đó. thì bây giờ à, bạn các bạn cứ để vậy đi các bạn đừng có thả vô bể thứ nhất là các bạn nếu mà các bạn thả cái bọc này vô trong bể đó như những anh em những anh em trước đã chỉ mình á là để trong bể luôn để trong bể sau đó mở nước ra cho nó tràn vào nhưng mà ở đây nước này nó quá dơ đi nước ở trong ở trong cái này mình không biết là nước sạch hay nước dơ thì mình không không không thể nào làm được mình không thể nào xác định được thì cho nên là mình sử dụng là mình hút nước vào trong đó ra cái xô xong mình bỏ cá ra đây mình ngâm thì nó nó cũng là một cái nguồn nước ở trong đây thôi đó. thì như vậy cá nó sẽ nó sẽ ít bỡ đỡ bị sốc nhiệt hơn và nó khi mà mình đưa nó vô trong bể nó đỡ bị nhảy ra ngoài hơn nó sốc nhiệt nó sẽ bay ra ngoài các bạn rồi đó rồi bây giờ mình ờ, như vậy đây rồi mình chút nữa mình bắt cá khoảng chừng 20 phút sau brought me alive Though we're all like monsters Playing with the monsters They brought me alive But got no outlet rồi sau khi ờ, mình thả vô mình thả vô thì ờ, cá này đa số là nó hơi nhát tại vì ờ, nó sống ngoài những cái ánh sáng mặt trời nó không phải sống nhân tạo nó còn hơi lạ bể à, một cái bể về thả khoảng chừng có 10 con thôi 10 con thôi mà chưa đủ được cái cái lượng của nó chắc phải tốn thêm 75 ngàn tổng cộng là trăm rưỡi thì từ giá 15 con 15 đến 20 con cá thì à, chắc mình chưa chưa mua được cho mình à, đa số là mình đua thả vô những con này để cho nó ăn những cái riêu những cái riêu mà bám trên những cái cây thôi còn à, muốn đẹp nữa thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ à, mua những chú cá khác mình không mua những chú cá này nữa mình chủ yếu mình mua những chú cá này cho đẹp thôi còn à, những chú cá khác như là ông tiên nè rồi à, thêm là cánh bồm đấy thì mình sẽ qua dịch này qua dịch này mình à, à mình sẽ tiếp tục là mình uh, update những chú cá thêm cho các bạn xem cho vui nha các bạn Same mistake more than twice Same song, but brand new dance I wear out my third second chance You take my breath and I can't get it back Might be time for me to face the facts The best me is with you But I know I got a lot to prove too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know. just working through